huyện Đan Phượng nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km và từ nhiều năm nay được biết đến là vùng đất điển hình trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của thành phố Hà Nội với những loại cây ăn quả nổi tiếng rất được ưa chuộng. Trong đó có giống bưởi tôm vàng hay còn gọi là đệ nhất bưởi. Hiện toàn huyện Đan Phượng có diện tích trồng bưởi là 300 ha, tập trung nhiều ở các xã Thượng Mỗ, Song Phượng, Đồng Tháp và Phương Đình. Bưởi tôm vàng có xuất xứ từ xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, nay là quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Từ năm 1995, người dân ở một số xã ven sông đáy của huyện Đan Phượng đã đưa giống bưởi này về trồng và chăm sóc. Do hợp với đồng đất ở đây và được người dân chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây phát triển nhanh. Đặc biệt, khi bưởi ra quả có màu vàng tươi, nhìn bắt mắt. Quả có vị ngọt thơm, múi bưởi to, tôm vàng, không he, ráo múi, vị ngọt thanh hấp dẫn, khác hẳn với giống bưởi diễn ngọt đậm. Từ đó, người dân đặt tên cho giống bưởi này là bưởi tôm vàng. Xã Thượng Mỗ là vùng trồng bưởi tôm vàng nhiều nhất của huyện Đan Phượng – và vào dịp giáp Tết như thế này khi đến đây thì bất kể ai cũng sẽ cảm thấy rất thú vị khi lạc vào một không gian nhà vườn với sắc vàng tươi và hương thơm nồng của những trái bưởi như thế này. Ở xã Thượng Mỗ, hầu như gia đình nào cũng trồng bưởi. Nhà nhiều, có khi đến hàng trăm gốc. Diện tích trồng bưởi tôm vàng toàn xã hiện nay là 152 hecta. Hầu khắp các cánh đồng và vườn bãi của xã đều đã được phủ kín bởi giống bưởi này. Bình quân mỗi hecta trồng bưởi tôm vàng cho giá trị kinh tế sắp xỉ 1 tỷ đồng. Lợi nhuận lớn từ bưởi tôm vàng mang lại đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương, tạo động lực cho xã Thượng Mỗ trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong mấy năm qua thì nông dân là làm giàu nhờ cây bưởi, nhờ cây bưởi mà nông dân bộ mặt của nông thôn rồi nông dân là phát triển hẳn lên ờ, bà con thì khấn khởi cuối năm là thu mấy trăm triệu rất là khấn khởi từ đó thì ừ, bộ mặt của xã cũng phát triển lên ừ, thu nhập từ cây bưởi giúp bà con cải thiện đời sống rất là nhiều Gia đình chị Nguyễn Thị Quyền ở xã Thượng Mỗ có 150 gốc bưởi tôm vàng trên diện tích là 2.000 mét vuông. Những cây bưởi này đã trồng được 20 năm. À, trong nhiều năm nay, vườn bưởi nhà chị luôn được mùa, quả rất sai. Mỗi cây có tới 300 quả. Như chị tâm sự, dù giá bán bưởi ngoài thị trường năm nay có giảm hơn so với mọi năm, nhưng bưởi tôm vàng của gia đình chị cũng như của bà con trong xã Thượng Mỗ vẫn giữ được giá cao. Mỗi một quả bưởi bán tại vườn giá từ 35 đến 40.000 đồng. Vườn bưởi này năm nay cho thu nhập khoảng 700 triệu đồng. Cây bưởi này là ngày trước là rồng là là 20 năm rồi mà mấy 7 năm nay là bắt đầu là chúng tôi biết cách sử dụng và cách chăm bón. Năm nào cũng thế, là cứ chảy quả xong là chúng tôi rửa cành và tà tỉa tạo cặt tạo tán và bón sới đúng quy trình và vừa rồi là tôi được cái công ty Silic là đến đây là làm thí điểm công nhận là cái phân Phoenix cũng quá tốt luôn ngọt và sạch sẽ không có sâu bệnh đâu nếu có quả cái tầm có quả mà chín như thế này ấy, thì là càng giết thì là càng ngọt mà ngọt lại còn thơm Chúng tôi là bưởi nó có thương hiệu rồi, vừa được vào hợp tác xã bưởi, vừa được ờ, ô cốp. Bưởi của tôi cũng được 4 sao. Hợp tác bưởi của chúng tôi là có 80 thành viên và ai cũng thế cũng bảo nhau cách làm ăn cho nên là bưởi rất là đẹp và có hiệu quả. Theo chị Quyền, trồng bưởi tôm vàng không mất nhiều công chăm sóc, ít gặp dịch bệnh Thời gian chín và thu hoạch lại đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên sản phẩm được tiêu thụ nhanh và có giá bán cao. Thông thường, vào vụ thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu mua cho bà con. Bưởi tôm vàng ngon nhất là những quả có cuống nhỏ, trọng lượng từ 0,8 kg đến 1,2 kg một quả. Đặc biệt, cây càng lâu năm, chất lượng quả càng ngon. Bưởi lâu năm rồi, bưởi đấy hơn 20 năm rồi quả thật rất là tuyệt à, bưởi tôm vàng thì có vị ngọt sắc hương thơm rất là đặc trưng và đặc biệt là múi bưởi khi bóc ra thì à, cái tôm bưởi có màu vàng óng và mọng nước như thế này Hiện tại, xã Thượng Mỗ đã hình thành được vùng chuyên canh cây ăn quả, chủ lực là giống bưởi tôm vàng. Trong nhiều năm qua, các cấp lãnh đạo địa phương luôn hỗ trợ bà con nông dân nâng cao chất lượng, tạo đầu ra thuận lợi cho sản phẩm. Đồng thời, xây dựng thương hiệu bưởi tôm vàng. Giống bưởi này cũng đã được đưa vào chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, giúp nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Năm 2020, sản phẩm bưởi tôm vàng của xã Thượng Mỗ được đánh giá phân hạng 3 sao trong chương trình ô cốp. Nếu mà tính thu nhập ấy, mà những cái à, diện tích mà nó đặc biệt ấy, thì có thể là lên đến 2 tỷ rưỡi một hectare. Thế nhưng mà chúng tôi thì đang đánh giá bình quân thì nó sẽ đạt khoảng từ 7 đến 800 triệu trên một hectare. thu nhập bình quân. Chúng tôi một mặt là sẽ tiếp tục chỉ đạo nhân dân tiếp tục chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng, nhất là tập trung vào cái cái cái cây bưởi mà đây cũng là cái mũi nhọn mà cũng là cái thương hiệu bưởi của của đan phượng hai hợp tác xã một là hợp tác xã nông nghiệp hai là cái hợp tác xã bưởi của chúng tôi thì rất tích cực trong cái việc mà chuyển giao cái cái cái, cái khoa học kỹ thuật được mùa được giá niềm vui của người nông dân lan tỏa khắp xóm làng mùa bưởi chín cũng chính là mùa vàng ở đây và nó đang góp phần làm nên sự trù phú của một miền quê xứ đoài